tải à, cái gì nữa nào bây giờ mở lớp nha cái này là kỹ thuật làm trang này đây em nhìn lên trên này bây giờ thầy giả sử là thầy có một bài báo thầy copy trên mạng xuống tức là thay vì đánh chữ thì thầy vào dân trí nhá đây là thầy chỉ lấy chữ thôi nhớ chưa chữ và hình ảnh Đấy, để thầy người ta thường làm khi mà soạn thảo người ta cũng phải có ảnh và có chữ à, ví dụ ờ, hình ảnh thầy lưu ở ảnh ở đây Đấy, cho nó có ảnh nhé rồi bây giờ thầy lấy cái bài của ông ờ, tổng thống này ông chuẩn bị ờ, được không biết là ông có thắng cử không? Đấy. Rồi bây giờ thầy cho vào đây nhá. Đầu tiên cho vào nó cứ lộn xộn kệ nó. Cả lớp nhớ chưa? Mình cứ mình chỉ cần là tài liệu là cái nội dung của chữ. Bắt đầu mình vào mình mới chỉnh. Đấy. Nào bây giờ cả lớp nhìn lên rồi bây giờ các em nhìn thấy này chữ của thầy là chữ uh, chữ nguyên bản của cái ờ, trang web cho vào đây nó chưa chưa được format đúng không chưa được format thì bây giờ thầy lấy tiếp vào cái tiêu đề nữa Đấy, tiếp vào tiêu đề nhá rồi bây giờ thầy tức là chúng ta khi làm việc chúng ta phải chuẩn bị nội dung đã xong người ta bắt đầu mới dàn sau ta mới format sau đây là cái nội dung à, cái ờ, tiêu đề của ông ấy đúng không rồi bây giờ thầy xem có chỗ nào tiêu đề nữa không thầy copy thêm một tí nữa nhá để nó có hai ba ví dụ cho chúng ta nhìn đấy và đây cho thầy cho phần cuối đúng không rồi hình ảnh hình ảnh ví dụ đây ảnh như này bầu cử như này như này thầy cho vào đây đấy ok nhá bây giờ thầy lại lấy thêm uh, tí nữa thầy uh, à, lấy thêm cái phần uh, tí nữa lấy sau cái uh, caption sau thầy copy chỗ này đã ờ, nó bị uh, nó bị gì nhỉ bị chậm do máy tính thầy chậm đúng không ok rồi bây giờ thầy cho xuống dòng tiếp theo đấy thế bây giờ một cuốn sách mà đọc dày như này thì khi mà làm sách uh, giáo khoa hay là sách gì đó thì nó rất là bí đúng không ta đọc cái dòng cái mắt của ta đọc nó không thoáng các em hiểu chưa tức là khi mà chúng ta làm khuôn in thì nó sẽ rất là gì rất là dày đấy và nó bí thì ờ, đây là một cái trang trên mạng mà người ta người ta post post chữ vào thôi thế bây giờ mình sẽ làm theo cách của mình nội dung thì thầy lấy đây rồi nhìn lên nhá ghi vào này cho thầy này đấy nội dung thì thầy ấy rồi thế bây giờ thầy mới format nào bây giờ format này bước format nhá hôm trước là chúng ta làm trực tiếp ở đây bây giờ cái phông này là tham new roman đấy bây giờ ta mới ờ, làm hai format cho hai phần phần thứ nhất cho tiêu đề người ta gọi là heading phần nội dung người ta gọi là content nhớ chưa tiếng anh người ta gọi là content còn à, phần à, tiêu đề nó gọi là heading thế thì chúng ta mới nhấp vào cái mũi tên ở trong menu home ở cái chỗ mà à, hôm trước thầy nói là có một đống kiểu đấy đấy mũi tên chỗ này chỗ cuối này đúng chưa đấy mũi tên chỗ cuối nhá nhớ này sau đó thầy vào cái nút bên trái góc ở bên dưới góc trái cuối cùng góc ờ. trái bên dưới của cái menu đó có chỗ là hiện là chữ new style thì nhấp vào đây thì nó lên cái bảng new style thầy đặt tên ở đây là tiêu đề đấy tiếng việt là tiêu đề được chưa đấy thầy đặt là tiêu đề nhá các em đặt tên là gì được để nhớ thôi thầy đặt là tiêu đề cả lớp hiểu chưa xong bây giờ thầy mới chọn phông chữ ở trong bảng này là Time New Roman cỡ của nó là 24 thì bây giờ thầy cho cỡ nó là 25 Đấy, tùy các em nhá cho nó hợp lý thầy cho màu nó là màu xanh được không ok chưa màu xanh nhá đấy thế bây giờ thầy sẽ chỉnh cho nó dòng nữa cho nó thưa hoặc nó dày ra thầy lại ấn thêm vào chữ format trong bảng thì chọn paragraph đấy phần chỗ này đấy. thì trong paragraph thì các em nhìn thấy này chỗ đây là kích thước của các dòng ví dụ dòng đơn dòng đôi dòng double dòng một rưỡi vân vân dòng chính xác đấy thì ta đánh vào đây ta chọn cho thầy là 8 PT là 8 point rồi đấy, 8 point nhá bây giờ thầy uh, các em nhìn thấy là cái này căn trái thì thầy để led còn căn phải thì thầy để right căn giữa thì thầy để center căn đều thì thầy để justify ở cái chỗ alignment đấy đấy chỗ này nhá Đấy, bây giờ thầy để cứ để led thôi chúng ta nhìn lát nữa các bạn vào các bạn thử để kiểu khác rồi trước khi để chúng ta chỉ làm đến đây thôi thế mà thầy muốn cái dòng đầu tiên của cái tiêu đề nó thụt vào bên trong uh, 2 cm hay 1 cm thì thầy nhấp vào đây đó thầy nhấp vào chỗ này nha thầy chọn là 2 cm rồi chỗ này thì thầy chọn cho là first line tức là cái dòng đầu tiên của cái cụm tiêu đề first line là dòng đầu tiên mà first first là đầu đúng không đấy rồi first second là thứ hai thì bây giờ mình chọn first thầy nhấp ok à, nó bảo là gì lỗi sai giá trị đúng không ở ừ, ờ, chỗ này đúng rồi xóa mọi chữ m đi ok xong bây giờ thì nhấp ok nhá rồi thế là chúng ta thấy là cái tiêu đề này nó thụt vào 2 cm chỗ này ta thấy nó xấu hơn đúng không bây giờ ta lại cho lùi lại ta lại ừ, vào tiêu đề đây thầy đang nói kể cả làm và thử và sai thử và sửa ta lại modify modify tiếng anh có nghĩa là sửa Đấy, được chưa? Thì thầy lại cho nó vào mấy cm? Ờ, ta lại đưa vào nó là 1 cm. Đấy. Và chỗ này ta xóa nó đi. Không. Được chưa? nhấp ok nhá, bài không. Tức là để cho nó không thêm một cái uh, gia tăng một sự cố nữa. Đấy, ta nhấp vào đây. Đấy các em nhìn thấy không? Đấy, nó lùi ông này lại, đúng không? Rồi bây giờ thầy xong cái tiêu đề xong tiêu đề nhá tiêu đề thì các em nhìn thấy này chỗ dòng đen này bây giờ thầy không cần phải làm nữa thầy chỉ cần bôi đen cái chỗ tiêu đề thứ hai và thầy nhấp vào cái style có tên mà ta vừa tạo đây nhấp vào đây được chưa thì lập tức nó copy đúng như là trên đấy nó sẽ làm đúng như là phần này đúng không có nghĩa là ta làm để cho sau ta áp dụng rồi bây giờ các em lại theo dõi thầy làm tiếp là một cái style cho nội dung content bên trong. Thầy lại nhấp vào đây. Thầy chọn new style, thầy gọi là content. Content nội dung, gạch ngang nội dung cả tiếng Anh cả tiếng Việt nhá. Đấy. Nếu các bạn ok luôn thì nó sẽ xếp vào đây, xếp hàng vào đây. Và lớp như lên đăng ký lý thuyết nó sẽ xếp hàng vào đây. Nhớ chưa? còn nếu mà làm xong thì nó chưa bao giờ ta ok là nó xếp hết vào đây nó ghi vào trong danh sách đây Đấy, bây giờ thầy nhấp ok này ok là content content mới đặt tên thôi chưa có gì cả chưa format gì cả bây giờ thầy lại modify để sửa lại nó rồi cỡ chữ bây giờ thầy cho là 13 đi cho nó nhẹ nhàng được chưa rồi màu là thầy cho màu đen Đấy, content là phải màu đen format thầy chọn paragraph đúng không đấy chỗ này các em cho thầy là 1.4 1.4 hay 1.5 nhá 1.5 được chưa tiêu chuẩn lép thầy để 1 cm chưa outline thầy để body text cái này căn trái thôi rồi bây giờ thầy ok này ok ok thế bây giờ nó ta chưa tác động vào vì cái này dòng này lúc nãy là tác động vào kia bây giờ ta lại nhấp cái chỗ phần đen này ta chọn là gì tiêu đề Đấy, để cho nó trở về rồi bây giờ các em nhìn thế này tất cả những cái dòng chữ nội dung ta nhấp vào content nội dung đấy nó màu độ nó sẽ ra như này còn ấn phát nữa bây giờ ta lại chuyển về modify rồi các bạn lại sửa lại cho thầy nhé Đấy. modify được chưa vào lớp đi Đấy. thầy chọn là level 1 Đó được cái này ờ, chúng ta before chúng ta cho ta cho chỗ này là 1.4 được chưa 1.4 nhá 1.4 ok rồi chỗ này ta nhấp cái bâu này lên nhấp cái nút mà chữ B này lên được chưa rồi bây giờ thầy nhấp ok này Đấy. nó đã trở về à, cái chữ này chúng ta nhìn thấy nó khác hẳn với chữ phía dưới đúng không rồi bây giờ thầy sẽ làm như sau thầy không cái này thầy sẽ không để cho nó chạy vào trong kia nữa một chút nữa thì ta lại paragraph đúng không Đấy, ta chọn là first line First lai thì chỉ có dòng đầu tiên nó chạy thôi Cho cái này lên 1.6 Cho thưa ra một chút First lai nhé các bạn nhớ chọn cho thầy first lai nhé First lai và cái này các bạn chỉ cho là 0,5 0.5 cm Ta nhấp ok Đấy, à, các anh em nhìn thấy không cứ mỗi một câu nó thụt cho chúng ta đúng cái dòng đầu tiên là bao nhiêu nhỉ? Câu 15. Rồi bây giờ thầy cho tất cả chỗ này đều giống cái kia bởi vì làm sách mà chỗ trang này nội dung một kiểu trang khác nội dung một kiểu là không được mà chúng ta phải thống nhất cùng một nội dung đấy ngon chưa rồi này chúng ta lại nội dung đấy thế là tất cả giống nhau không có một chỗ nào khác cả được chưa rồi à, bây giờ thầy đẩy hết chỗ này về cùng xuống tận dưới này thầy chọn à, ok rồi đấy các em nhìn thấy không tức là lúc này dòng chữ của nó đã đều theo kích thước chúng ta là 13 ta sẽ đây tạm tí nữa ta đây rồi là ok chưa thì sửa lại là chủ yếu để cho các em nhìn này Đối với nội dung thì thầy căn đều hai bên thì chọn Certify chứ không căn trái như tiêu đề nữa Đúng chưa? Nha Ok bây giờ thầy ok Đấy, Các em nhìn thấy không? Tất cả căn đều hai bên Nó không còn thụt lên thụt xuống ở bên tay phải này Cả lớp hiểu chưa? Mà học quốc ở ngoài các trung tâm nó không biết cái này Mà nó cũng không nghiên cứu nó cứ làm từng trang một từng trang một đến lúc là chúng ta đi làm word nó khổ lớp hiểu không Đấy, và bây giờ các em đã thấy là thầy đã trình bày cái trang này khi mà chúng ta in ra lên khuôn thì nó đều tăm tắp còn nội dung là do khách hàng khách hàng gửi cho các em nhé khi các em nay mai vào phòng thiết kế thì nội dung của sách là do khách hàng gửi các em không được sửa mà các em cũng không phần cần phải quan tâm các em chỉ dàn sao cho nó đều xong ta lại in lại ta trả lại họ thế họ đọc lại một lần họ thấy sai chính tả thì họ mới bảo ta sửa ở chỗ nào ta sửa chứ không ta tự ý thêm bớt câu vào trong đấy là nguyên tắc đi làm nhớ chưa bây giờ tác giả gửi cho mình sách mình đi sửa câu người ta đến lúc nó bắt đền mình đúng không các em mà sai cũng để bắt nó sửa để bắt họ làm nội dung chính tả ta chỉ làm dàn sao cho nó chuẩn mà các em chú ý này chương trình dàn trang của Word này là áp dụng làm sách rất nhiều à, còn thiết kế các thứ thì chúng ta lúc người ta sẽ thầy sẽ dạy nâng cao lên bằng các phần mềm khác rồi chúng ta phải học từ cái dễ cho đến cái khó rồi bây giờ chúng ta sẽ chèn ảnh vào cả lớp như này chèn ảnh thì nhiều lúc người ta lại chèn không phải là cứ tiêu đề là ảnh luôn mà người ta chèn theo nội dung của cái câu văn ở bên trong cuốn sách chẳng hạn như thầy chèn sau cái dấu chấm này đấy thì nó xuống đây thì thầy chọn insert thầy chọn picture được chưa Đấy, thầy chọn desktop lúc này ảnh của thầy là ảnh desktop gọi là kho ảnh đúng không rồi bây giờ thầy cho tổng thống trump ra đây Đấy. lúc này các bạn ở đây có bốn góc các bạn kéo nó nhỏ lại được chưa rồi Nếu mà các em muốn cuốn sách mà nó lại chạy sang cả bên này nữa Đây là kiểu trên dưới Hình ảnh ở giữa Câu văn ở trên và câu văn ở dưới Thì bây giờ ta muốn là câu văn nó chạy xung quanh quyển cuốn cái ảnh Thì ta nhấp vào đây Đấy Sau đó các em chọn cho thầy uh, Square Ta chọn chữ nào nó hiện lên Square nhé Đấy, Nếu không hiện ở đây thì các bạn chọn vào đây Hoặc Seymour tức là xem theo xem tiếp thì chúng ta chọn vào đây nào bây giờ chúng ta chọn là uh, ờ, square đây đó thì các em nhìn thấy là chữ nó chạy xung quanh ta dịch cái này sang bên bên đây đó. thì lúc đó chúng ta nhìn thấy chữ là nó chạy xung quanh nhưng chữ sát ảnh quá bây giờ thầy muốn là cái chữ này nó lùi ra xa bức ảnh một chút đấy lùi ra xa bức ảnh một chút thì thầy chọn là position ở đây ở ờ, chỗ này là mặc định của nó đây thầy chọn tiếp vào đây nhá chỗ Simo Đấy. sau đó thầy chọn text wrapping thì ở đây các em nhìn thấy này có chỗ bốt size là hai phần trên dưới và bên phải bên trái thì các em chọn cách khoảng cách phía trên là 0,5 top là 0,5 bốt trầm cũng cách dưới là 0,5 rồi left chúng ta cho 0,6 đi đây 0,6 tùy theo mà chúng ta trang trí cho nó đúng không ok chưa ok Thế em nhìn thấy nó cách ra chưa đúng không cách đều khoảng cách chúng ta đó thế chúng ta nhìn thấy là nó vào trông rất là đẹp đúng không còn nếu mà mình thích cái kiểu mà giãn cả dòng thì cũng được ta cho đẩy ra đây và ta cho cái ảnh to lên đấy còn các em thích lùi thì các em lùi vào đấy, nó sẽ lùi vào đây cả lớp hiểu chưa rồi bây giờ này thích ảnh nó có viền thầy dạy luôn nhá vì máy tính của thầy nó hơi chậm ta chọn nhấp chuột phải vào trong ảnh ta chọn format picture đó format picture thì khi mà chọn thế rồi thì chúng ta nhìn thấy này bức ảnh của chúng ta chúng ta ở đây có 4 phần chúng ta chọn phim and line bên này thì chọn line là đường viền đấy solid line là đường viền đặng thầy tăng cỡ của đường viền lên thì em nhìn thấy là đường viền nó có viền chưa có chưa đấy có viền màu thì chúng ta ví dụ chúng ta cho màu đỏ thì nó là viền đỏ mà chúng ta cho màu vàng thì nó là viền vàng cho màu xanh nó là xanh đấy nhớ chưa đấy là viền nhá còn bóng bóng thì bên này chúng ta chọn xe đâu xe đâu là bóng tre tiếng anh có nghĩa là cái bóng nó phủ lên các em chơi các game rồi các em biết đúng không rồi ta cho khoảng cách của bóng là distance à, thì cho lên một tí thì cái bóng nó chạy dài ra nhá còn angel là độ độ của bóng đấy, độ của bóng blur là độ mờ của bóng đấy, bóng nó mờ transparency là độ trong suốt của bóng ta giảm đi bao nhiêu phần trăm thì nó đặt lên và ta tăng lên thì nó sẽ trong hơn đấy đấy là cái cách mà ta format còn nếu ta không format nó thì ta lại chở nó về mặc định nhớ chưa ta lại cho nó về không đấy thầy nói thế là cả lớp hiểu rồi các em hiểu chưa thầy cho về không giảm về không thì nó không làm gì nữa nó chỉ có đường viền thôi đấy rồi thế đấy là thầy đã nói xong về phần format cả tranh cả ảnh cả chữ cả tiêu đề rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nó có hai cột thì các em vào layout chúng ta chọn chữ chọn phần chữ layout chọn phần chữ nhé sau đó chúng ta chọn column chúng ta chọn hai cột đấy, thì nó sẽ ra hai cột chúng ta chọn chữ chỗ nào thì nó sẽ định hai cột chỗ đấy Các lớp hiểu chưa ngon chưa ngon rồi nhá bây giờ thầy ghi phim mà lớp vừa xem trên youtube vừa làm theo nhớ không rồi bây giờ để đợi thầy ghi bài này là các em em học thì có nghĩa là kỹ tất tần tật kể cả một cuốn sách các em dàn một lúc là xong chứ không phải là ngồi làm từng trang nếu học tin văn phòng ngoài các cửa hàng mà nó dạy thì các trung tâm dạy thì các em không biết một cái gì chỉ biết gọi là có qua làm đấy nhưng mà thầy dạy là gì làm theo làm theo khuôn làm theo công thức lớp nhớ chưa làm đồng loạt bây giờ nha các em biết là một ngày trước đây thầy làm chế bản cho mấy công ty in luôn thì thầy một ngày thầy dàn hai cuốn sách mỗi cuốn sách hai ngàn trang tầm như thế là bốn ngàn trang còn thầy phải ngồi làm trong hai ngày thì một ngày mỗi ngày thầy làm một cuốn làm một lúc thôi đấy xong rồi lại gửi lại cho người ta rồi bây giờ thầy